Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021, tức ngày 27 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Sửu hôm nay là Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có tam hợp nâng đỡ, bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc, chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn, thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chứ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, Thổ Khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng, có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn, dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ đi, để khúc mắc ngày một lớn dần. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Thiên quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi sửu. Công việc của bạn liên tiếp gặp phải rắc rối do có kẻ tiểu nhân bày kế hãm hại. Bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu, khi giao tiếp với cấp trên, bạn cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao thẳng thắn cũng là hay, bởi đôi khi sự thật mất lòng. Bạn cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu. Thổ khắc thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc nên tự mình quyết định tất cả, mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Ba, Tử vi tuổi dần Thương quan đem tới nhiều điều không như ý trong sự nghiệp của người tuổi dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi. Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi trước sự chèn ép của cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên trước khi thần thần trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt để làm mọi việc, vì vậy, nếu có ý định thực hiện công việc nào trọng đại trong ngày hôm nay, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện ngay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Mộc khắc thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bạn cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao đấy,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 Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn bị chuyện quá khứ ám ảnh. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Chính tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau, những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió, Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thứ hai này, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa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 Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề, sẽ giúp bạn nhận ra những hướng giải quyết công việc đơn giản hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Thổ sinh kim, người tuổi thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng, thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Ngày quý sửu, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng thai phụ,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 bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn khoe mẽ bản thân. Thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn, và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Sửu tuất tương hình khiến người tuổi tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người khác, vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Hãy nhớ rằng, cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả, thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, sức nhiều người có thể khiến những việc bất khả thi trở thành khả thi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp tài thần, có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp, hoặc bạn bè do kiếp tài tác động. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn, thì cách tốt nhất là bạn hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng hành động thực tế. Chỉ cần tập trung vào công việc, thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần có cách giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Ngược lại, hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình,